Dạ yeah. TV256 xin ờ, mến chào quý anh chị em nha Dạ, hôm nay TV em muốn chia sẻ với anh với anh chị em về cái sự kiện mà xảy ra cho anh à, Nguyễn Nguyễn Hữu Tấn đó, ở nhà anh Nguyễn Hữu Tấn đó thì um, để coi uh, à, TV uh, đưa ra cái địa chỉ nha. Ủa, đâu rồi? Đây rồi. Cái địa chỉ nhà của anh Nguyễn Hữu Tấn nha, quý anh chị em để ý nha không biết có thấy rõ không thấy rõ không không quý anh chị em không có thì đọc ở trên ờ, cái trang nhà cũng được ha có thể để xa xa một tí ha Nguyễn Hữu Tấn 3337 tổ 3 khóm 3 phường Thành Phước phường Thành Phước thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long nha rồi còn đây đó mà quý anh chị em mà muốn đóng góp cho cho gia đình anh Tấn á, thì à, đây là cái tài khoản của ông Nguyễn Hữu Quang nha. Số tài khoản ông Nguyễn Hữu Quang rồi ngân hàng Vietcombank ha, Cần Thơ, Vĩnh Long. Ha. Tôi nghĩ là quý anh chị em thấy rõ rồi ha. Rồi, thì hôm nay có hôm nay là rất đặc biệt là ngay hiện tại ngay hiện tại đó thì uh, ờ, ờ, TV256 chia sẻ một cái đoạn mà audio nha audio mà mà uh, để nghe người uh, người chị của em tấn đó, tấn đó chị đó là chị phượng ở bên georgia ở mỹ ha ở mỹ thành ra quý anh chị em nghe nha thì chỉ kể lại là hiện tại đó là công an gọi là bao vây khắp mọi nơi hết 100 mét 200 mét 300 mét 500 mét nữa bao dây bao dây nhà anh ờ, Nguyễn Hữu Tấn mà đến giờ này đó trong nhà đó thì chỉ có gia đình không thôi không có một người thân à, hàng xóm nào để mà mà à, viếng cái cái cái cái viếng mà viếng thăm anh tấn hết đó ở trong nhà hoàn toàn không không có ai đến thăm hết đó. mà công an thì bao vây khắp nơi họ chặn hết mọi ngã đường họ không cho đến đó là ờ, cái lời mà của chị Phượng đó vừa đưa lên trên uh, internet đó thì ờ, TV cho uh, quý anh chị em nghe rõ cái lời chị Phượng nha. Có hai bạn con trai dạ, rồi thêm một đứa em đó là Nguyễn Hữu Vinh nó có một thằng con trai 18 tuổi với lại một đứa ờ, đứa bé một tuổi dạ, rồi vâng. với lại thêm một thằng em út đó là nó chưa có vợ dạ mà bây giờ nhà cửa bây giờ bao dây hết trơn rồi bây giờ là không có ai mà đi ra được hết trơn á bây giờ nhà à, cũng đám ma cũng không ai tới luôn bao dây cách ba trăm mét năm trăm mét một trăm mét bao dây hết trơn luôn Dạ vâng, tức là những người cảnh sát cơ động uh, ờ, 113 là đã bao vây khoảng 300 mét chung quanh nhà của Ờ, ông bà cụ tức là dạ, năm trăm một trăm đó là ba bốn cái, cái cái lực lượng luôn không biết nữa đem chó săn bốn năm con rồi cây côn cây đập gì tùm lum hết trơn bây giờ bao giây mà đánh ma cái xác nằm ở trong nhà mà không ai dám tới ta đi ngang ta không dám dòm trong nhà nữa dạ vâng ừ, ừ vâng thưa các anh dạ, chị dạ, bây giờ là rất rồi Vâng, thưa các anh chị em, đặc biệt là các anh chị em đồng đạo ờ, của Phật giáo Hòa Hảo, ờ, rất mong rằng đây là cái cái cái sự việc mà chúng ta phải liên kết lại nghĩa tử là nghĩa tận một người một người đã chết một cái quan ức như vậy thì chúng ta những anh chị em những tín hữu Phật giáo hòa hảo đồng đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta tôi tha thiết được ờ, rồi một lời kêu gọi với đến cùng các anh chị em Ờ, tín hữu tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta hãy tập trung ờ, để đến viếng ờ, xác của anh Nguyễn Hữu Tấn một người vừa bị giết tại Vĩnh Long tại công an Vĩnh Long Tấn nhà để mà ủng hộ tinh thần đun đúc cho ba mẹ <coughs> ba mẹ con bây giờ ở bên đó không có ai tới nhà hết á chỉ có gia đình vâng chỉ có gia đình thôi bây giờ không có ai dám tới hết á bây giờ công an rồi bao dây hết rồi xung quanh 100 mét 200 mét 500 mét ừ, vâng, ờ, vâng thưa các anh chị em, thứ nhất là các anh chị em hoạt động truyền thông và cái thứ hai đặc biệt là đồng bào ừ, Phật giáo Hà Hảo, tín đồ Phật giáo ạ. À. Dạ, quý anh chị em vừa mới nghe mà đoạn băng mà anh Nguyễn Văn à, Phạm Văn Thành đó phỏng vấn cái gia đình của chị Phượng chị Phượng đó là chị của anh Nguyễn Hữu Tấn và anh Hùng anh Hùng là anh rể của Nguyễn Hữu Tấn thì à, ngay cái lúc mà phỏng vấn phỏng vấn mới đây đó mới đây cách không có không có lâu đâu có khoảng là nửa tiếng hay một tiếng vậy thôi thì ngay cái lúc mà phỏng vấn đó thì chị Phượng chỉ gọi về cho gia đình thì được uh, gia đình thông báo đó là không có một người nào đến đến viếng cái đám tang hết á không một người nào hàng xóm rồi ừ, chung quanh rồi cũng không có ai đến hết là tại vì công an bao vây gọi là khắp nơi hết cách khoảng từ 100 mét cũng có công an 200 mét cũng có công an 300 mét cũng có công an và 500 mét cũng có công an bao vây rồi là toàn bộ cái cái gia đình nhà người ta gọi là không có một người mà để mà mà viếng ờ, cái đám tang như vậy mình cảm thấy mình cảm thấy rất là khó chịu thành ra mình mình lên rồi là mình mình livestream để mà ừ, cho quý anh chị em biết đó là mình không thể chấp nhận được một cái chế độ mà hành xử mà mang rỡ mũi rỡ như vậy đến mà người ta viếng thăm một cái đám tang mà cũng ngăn chặn lại nữa một cái chế độ gì mà rất là quái đản đó TV 256 là rất là quá đản mình không có thể tưởng tượng được nó tội ác đến cái mức đó nó tội ác đến một cái gia đình người ta đang có tang quyến như vậy Mà nó đưa quân đội, đưa công an đến để mà chặn hết mọi nẻo đường Đến giờ này không có ai đến viếng viếng viếng đám tang hết Thành ra đó TV256 lên đây để mà nói lên cái cái sự căm phẫn của mình và cho quý anh chị em biết là là địa chỉ đó địa chỉ với cái nơi mà à, quý anh chị em có thể gửi gửi mà hỗ trợ về tiền bạc đó gửi hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Hữu Quang nha có số tài khoản đó ờ, có số tài khoản thì TV post lên trên đó đó thì theo cái đó cũng được nhưng mà qua cái hình ảnh này đó thì quý anh chị em có thể thấy rõ hơn thí dụ về đó đó đặng mình dễ nhớ hơn cái số tài khoản để mà thường thường á, TV gửi bằng cái Western dú nhanh á, thì rất là dễ Western dú nhanh thì mình gửi thẳng vô tài khoản của anh Nguyễn Hữu Quang Nguyễn Hữu Quang là anh của anh của Nguyễn um, Nguyễn Hữu Tấn nha Dạ, TV chào anh uh, Hùng nha ừ, Lâu quá không gặp hả Đó, rất là tàn nhẫn ha chế độ quá tàn nhẫn đi đến người mà người thăm người ta thăm viếng mà mà đám tang mà không có ngăn cản toàn bộ rồi còn còn mang chó nữa mang chó với ba cái dùi cui đó để mà tìm cách để mà đánh đập người người dân nữa bây giờ đó chị phượng đó là chị ở bên giọt ra chị mới gọi điện thoại về nhà thôi và chị thông báo cho chúng ta biết như vậy thì cách đây có có mấy phút à có có có khoảng 15 20 phút thôi là hiện tại đó hiện tại là bên đó thì có thể là cũng khoảng 9 giờ mấy thì là công an nữa là bao vây toàn bộ hết thôi nhưng mà người người công an thì mình thấy cũng không có bao nhiêu đâu đâu, đâu có so sánh bằng cái cái cái lòng dân cái lòng dân mà căm phẫn đó thì công an đó bao nhiêu không bốn năm trên bốn năm trăm tên công an cũng chẳng là bao so với số đông của đồng bào mình mà phẫn út như vậy mà được tài trợ thì quý anh chị, chị em tài trợ nha TV cũng muốn đọc cái địa chỉ lên đây một vài lần để mà có thể chúng ta nhớ một chút xíu là địa chỉ là ở 3337 tổ 3 khóm 2 phường Thành Phước thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại là 0939 092 968. À, rồi à, muốn mà giúp cho gia đình của anh à, Nguyễn Hữu Tấn á, thì gửi cho à, ba của anh Hữu Tấn là Nguyễn Hữu Quang. Số tài khoản là 011 1000 757 442 Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ Vĩnh Long mình thử hỏi mình là nếu mà đứng vào cái cái có hoàn cảnh mà của cá nhân mình á, thì mình nghĩ làm sao mình có thể mình tức chết luôn đó mà người con là chị phượng đó đó là chỉ rất là lo lắng cho cái sự an nguy của gia đình chị chỉ nói mà anh Nguyễn Quốc Tấn mà giết được á, thì cả nhà chắc cũng sẽ bị công an giết hết luôn công an giết hết luôn và người người những tên công an đó có thể cáo buộc đây là một cái gia đình phản động cái gia đình mà treo cờ vàng hiểu không trong khi người ta chỉ có một cái tấm vải vàng thôi rồi rồi tịch thâu mấy cái cây viết mực đỏ rồi những cái cộng chỉ đỏ tịch thâu những cái cộng chỉ đỏ để mà tố giác một cái gia đình gọi là treo cờ vàng mình thấy nó rất là vô lý dù có dù có treo cờ vàng đó luật pháp cũng không có cấm luật pháp đâu có cấm treo cờ vàng mình dở ra tất cả các luật hiến pháp bộ luật hình sự có cấm treo cờ vàng không mà những tên cầm đầu là TV đã nghe chính tận tai Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Tấn Dũng nói luật pháp không cấm thì người dân có quyền làm Nguyễn Tấn Dũng mà khơi xưa làm thủ tướng mà phát biểu như vậy bất cứ việc gì mà luật pháp không cấm thì các anh có quyền làm ngày hôm nay người ta làm dù có treo cờ vàng cũng không được cấm nữa Đúng không? Treo cờ vàng đó là thể hiện cái ý kiến, cái, cái, cái chánh kiến của người ta. Mà cái chánh kiến đó là thuộc về cái quyền tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận đó là được gọi là hiến pháp thông qua vào điều 25. 25 là bảo đảm cái quyền tự do ngôn luận của người dân thì người dân có quyền chính kiến là quyền yêu thương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ không có quyền gì mà bắt người ta hết á cái luật pháp nào cho các anh mà mà làm như vậy các anh làm như vậy chẳng khác gì các anh ngồi xổm lên cái luật pháp này các anh là những thằng lung manh nó thẳng ra như vậy đó các anh sẵn sàng ngồi trên đường bốn hiến pháp các anh gọi là sẵn sàng làm những cái chuyện giả mang như vậy ngồi xổm lên thì luật pháp như vậy luật pháp là phải tượng trưng cho cái sự công bằng với cái nền tảng của luật pháp là cái công bằng công bằng là bất cứ một đảng phái nào cũng có thể lãnh đạo cái đất nước nếu mà được dân bầu chứ không phải chỉ có một đảng cộng sản là được ngồi ở trên hiến pháp như vậy luật pháp mà không có công bằng là luật pháp đó vứt vào sọt rác và các anh hiện tại các anh đã dẫm vào cái luật pháp như vậy các anh không tôn trọng luật pháp các anh bao vây nhà người ta vì một cái lá cờ mà cái đó cũng không phải là lá cờ nữa các anh làm những chuyện thô bỉ như vậy thì nói sao là người dân sẽ không tuân hành luật pháp người dân sẽ không tuân hành luật pháp như các anh đó là cái đất nước này nó hỗn loạn các anh không thích thể nào mà dùng chó xăng rồi dùi cui rồi bao dây nhà người ta như thế mà trong đến tám tan người ta các anh ít ra cũng phải có tôn trọng nhất là cái vấn đề mà tan chế trong gia đình người ta người ta đã khổ quá rồi người ta đã mất người chồng rồi người con đã mất người cha rồi một cái mắt các anh đuôi em mà không thấy những điều đó rồi các anh bắt người ta phải chưa chôn liền nữa trong khi đó cái lăng lăng ờ, ba đình nó nằm trên đỉnh đó cái thằng đó cái thằng hồ chí minh đó thằng mà giặt tàu đó thằng mà trên dáng đề tàu đó nó nằm trên lưng nghĩa lăng ba đình đó tại sao phong tục tạp quán đâu các anh nói rằng là, là, là gia đình của chị vợ của anh Tấn đó là phải đi chôn liền vì cái phong tục tạp quán của Việt Nam mà tại sao các anh để cái lăng Ba Đình nó nằm trình hình như vậy các anh trả lời được không tại sao cái lăng Ba Đình đó nó, nó chống lại gọi là tạp quán phong tục của Việt Nam mà các anh vẫn để như vậy các anh làm những điều sai trái tội ác với toàn dân các anh phải bị lật đổ nó thẳng như vậy tôi không chấp nhận điều đó tôi không chấp nhận điều đó bất cứ người dân nào cũng không chấp nhận điều sai quái như vậy hồ chí minh tại sao làm được hồ chí minh nằm ở lăng ba định được mà người dân không làm được các anh trả lời đi lưu manh thôi TV cũng nổi nóng rồi thôi TV muốn không không muốn mà sự thật mình không bao giờ mình muốn mà nổi nóng nhưng mà tự nhiên cái là mình mình tức thôi mong quý anh thông cảm TV xin cho chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay mình nóng quá là mình biết mình mình nói chuyện là mình mình không thích nóng nhưng mà nó bắt buộc mình phải nóng mình thấy cái cái hành động của cái cái lũ công an này nó bao vây nhà người ta như vậy mình không cho ai đi vô thăm hết mà nó mang chó rồi nó mang gậy gọc đồ đến nữa đồ lưu manh